Chiều ngày 24 tháng 9, nguồn tin của thanh niên cho biết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra thông báo về việc cho hoàn tục, không còn là tu sĩ Phật giáo đối với Đại Đức Thích Phước Ngọc, chủ trì chùa Phước Quang, câu nhi viện suối nguồn tình thương, tòa lạc thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, theo thông báo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, nơi đây nhận được một số đơn tố giác ông Phạm Văn Cung, tức Đại Đức Thích Phước Ngọc, 38 tuổi, đã ép buộc, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn với danh xưng là trụ trì chùa Phước Quang. Giám đốc Trung tâm Công nhi viện Suối Nguồn Tình Thương tỉnh Vĩnh Long có kèm theo các sao kê chuyển tiền từ ngân hàng tới tài khoản Phạm Văn Cung. Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định về việc cho hoàn tục, trở về gia thất đối với Đại Đức Thích Phước Ngọc, thu hồi các giấy tờ có liên quan gồm chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và xóa tên tu sĩ trong danh bộ tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Qua đó, Văn phòng Tê ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước được biết và cảnh giác về việc này tới tăng ni, Phật tử để tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát sinh hoạt tăng ni, tự viện trên địa bàn quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở từ thiện, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại các cơ sở tự viện,